Đấy, chào mừng các bạn đến video để Trường Linh chúng tôi đang tiến hành bàn giao máy ờ, phát điện chạy dầu Kama 5 kg điện nóng cổng máy đây còn một con ở đây chuẩn bị ra Trung Quốc à? Ừ. ừ. Máy này dùng nó hàng chính hãng hoang à hay dưới nó phù dạ cháu ở dưới nó phù à cháu ở dưới thanh trì hà nội ừ. đồ bé đây đồ bé đấy không có gì đựng à lấy chai nước đấy được vẫn thì dốc khoảng nước đi đây thì ờ, khi nhận máy chúng ta sẽ tiến hành đấu điện này này mình phát hiện camera KDE 6500 Đấy, có hai đầu ra 220V này Đấy, một đầu ra 12V để 6 quy này đây là các cắm chờ ATS đồng khóa này đồng hồ báo dầu này đồng hồ báo thời gian và dòng điện này à. Vâng còn đây thì à, hôm nay chúng tôi lắp đặt cho khách thêm một bộ ATS này. Đấy, tủ ATS này nó có bóng đèn như điện lưới này phụ tải này máy phát điện này Đấy. công tắc này hay là khi chúng ta muốn uh, tu này hoặc là sẽ chưa dùng người tự khởi động này Đấy khi chúng ta sử dụng nên dùng auto nó sẽ tiện thời gian như liệu của mình tủ là bộ điện của nó này thì ở đây chúng tôi có đấu sẵn dây ATS sẵn này Đấy. cầu dao này. Đấy. đây là bộ điện của nó Đấy. thì cái tủ ATS này rất là tiện lợi điện bộ vào buổi đêm các thứ thì chúng ta không phải dậy khởi động máy mà máy sẽ tự khởi động tự đề nổ luôn đấy và nó sẽ tự chuyển đổi điện à, sang điện máy phát luôn và khi chúng ta có điện lưới thì nó sẽ tự ngắt điện máy phát và tự tắt máy luôn rất là tiện lợi nhiệt độ à, mùa hè này khá là nóng đây, kỹ thuật đã ướt ướt áo rồi <laughs> bà con nên mua máy phát điện về dùng đi. Ừ, bà con nên mua máy phát điện về mà dùng để không bị ướt áo như kỹ thuật này <laughs> ừ, cảm ơn mua dài rồi ừ. làm đôi nãy ờ, trong máy sẽ có quyền sử dụng và có thời gian xuất kho này 20 tháng 5 2021 này đấy máy là máy mới 100% luôn Thế thì kèm máy chúng tôi có kèm cho các bạn một cái bình này là bình để độ nhớt này. Đấy, cái vòi rất là tiện lợi để đổ trực tiếp nhớt vào trong luôn. Đấy. mình lắp các thứ này lại máy đây có bốn bánh xe di chuyển rất là tiện lợi đây tôi, chúng tôi đang đổ dầu diesel vào trong máy này vâng cái kia là xăng pha với nhớt là nó khác còn cái này dầu chạy máy này nó khác máy chạy xăng máy chạy dầu máy hai thì máy bốn thì nó khác nhau đâu đúng phải được Đúng luôn rồi ạ Có chỗ để còn kéo dây hẳn ở kia ra Nó bảo hay để chỗ kia đó nó máy này để chỉ để Thì mà ôm để, để góc kia mà nhưng mà chưa có dây để chạy đấy Chạy đấy nó phải cũng là ba đoạn dây Ừ, ba đoạn đúng rồi đạn, đạn, một một dây điện lưới vào một dây ờ, máy à, phát điện rồi. ra đấy em đúng ờ, rồi vâng đây đang tiến hành xả e này 喜欢的。 kim nữa đây có camera giật nổi đây áp tải đây còn à, đây là cái tủ ATS này. này tủ này do bên chúng tôi sản xuất luôn Đấy, đảm bảo được cái à, chất lượng với cái tủ này thì bảo hành cho bà con 2 năm tủ này à, đặc điểm là có hệ thống tự động sạc đây water auto charger đây tự động sạc pin app này cái này là cầu dâu tự động đảo chiều ở đây rất là đẹp rất là gọn gàng chắc chắn thời tiết thì rất là nóng bức và trời này mà mất điện thì rất là khó rất là khó chịu cho nên là chúng ta à, có nơi những nơi mà hay những có mất điện ấy, thì nên là sắm một máy phát điện về chúng ta sử dụng phải mở ra mở sâu dây vào dễ dài tiến hành ờ, tủ chúng tôi đã đậu sẵn hết rồi đây chúng tôi chỉ thay đổi một số phần nhỏ nhỏ thôi chả mới đầu anh Nên ừ, tôi test thử. Cái này đấu hết xong rồi đúng không ạ? Sau khi chúng tôi đã đấu xong này. Đấy. Cái ờ, dây vàng to này là chúng ta mô phỏng cái điện lưới này. Đây điện lưới vào máy. Đấy, một dây nữa là dây này sử dụng dây tải nguồn điện ra mình mình cũng dây dây. Đấy còn một dây ờ, nhỏ này nữa là chúng ta vào máy phát điện. Đây. Thì hiện tại thì đang ờ, sử dụng cắm điện lưới thì cái quạt chúng ta vẫn đang quay này. Đấy sau chúng tôi sẽ tiến hành rút điện lưới ra này là mô phỏng được hộp mắt điện này Đấy, sau cái rốt này cái ờ, đèn báo điện lưới này nó đã mất này đèn ờ, báo ờ, máy phát điện nó sẽ không hoạt động đấy tắt hoàn thành xong